là chầm vui thì bên ngoài suốt tuần thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa cũng cháu chăm ngoan thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu cũng cũng cố gắng thứ sáu rồi đến thứ bảy cô cho phát huy bé ngoan chủ nhật ở nhà chủ nhật ở nhà trong vui thì bên ngoài suốt tuần thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa dung chăm chăm ngoan thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu cũng được cố gắng thứ sau rồi đến thứ bảy cô cho phát huy bé ngoài chủ nhật ở nhà chăm vui thì bé ngoài suốt tuần ngày đầu cùng luôn cố gắng cứ sau rồi đến thứ bảy cô cho phao phi bé ngoan dù nhỏ ở nhà chăm cô thì bé ngoan suốt tuần thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa chung chăm chăm ngoan thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu cùng luôn cố gắng Cầu cũng luôn cố gắng Thứ sau rồi đến thứ bảy Cô cho phát huy bé ngoan Chủ nhật ở nhà chăm cô Thì bé ngoan chặt vơi về bên ngoài chú tần